Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ừ. à, Chào quý vị khán giả, em chào tên bạn. là Nguyễn Thị Kim Anh à, Năm nay 26 tuổi Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego Mình quê ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn Mời bạn trai Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường Em à, tên là Lê Thị Khang, năm nay em 31 tuổi Em hiện tại đang à, làm việc tại thể thao bình dương.com Chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi Em ờ, hiện tại ở Sài Gòn em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh Bình Thạnh với Lái Thiêu thì cũng 4 chục phút đi đấy Anh quê ở Lái Thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh, sống và làm việc ổn định tại Lái Thiêu À. Em có hay lên Lái Thiêu chơi không? Ờ, dạ không anh Trời ơi Bữa nay chưa biết, Lái Thiêu là đâu luôn, đang rất ngơ ngác <laughs> Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể, thể thao quá trời kìa Em uh, chuyên ờ, bóng rổ, bóng truyền, bóng ném, bi bowling Nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết Trời wow. ơi anh trải qua mấy thứ tình rồi anh? Anh mới có um, ba mối tình thôi em Còn em bao nhiêu? Dạ em ờ, có một mối tình Cố gắng phấn đấu bằng anh à? <laughs> là sao? Trời, sai sai gì đó chị? Sai sai gì thoát vậy rồi à, Anh cho em hỏi là ờ, anh có biết hút thuốc không? Anh ờ, thuốc có, rượu bia có em Nhiều thứ xấu lắm Nhưng nếu nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay à, Anh có thích đi du lịch không? anh thích nhiều cái lắm đi du lịch là cái sở thích ờ, lớn nhất đi du Ủa, lịch khang, với em khang ở bình dương là khang ở với ai khang dạ em ở trong công ty luôn anh nữa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả dạ ra ngoài mình ở chứ anh em có chuẩn bị điều gì chưa à, chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ nhà thì chưa có ủa rồi mai mốt hai đứa mình à, nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh trời ơi đi du lịch khắp nơi em khách sạn <laughs> chuyện gì đi hỏi vợ mà rủ ở khách sạn trời <laughs> trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay sao tôi choáng váng quá vậy qua tôi coi cái mặt ông này coi ông giỡn hả lên đây ngồi kiếm vợ lên đây giỡn hả chờ em em đang thiệp mà chị là chị. sao mà giờ tao hỏi nghiêm túc lấy nhau ở đâu ở khách sạn là sao ông hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được ừ. thì sắp tới thì chắc, chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua ừ Đó, nếu mà cưới nhau thì sẽ mua phải mua nhà chứ cái đó là điều tất nhiên rồi chị đúng rồi anh về làm rễ được không anh anh cũng chưa biết được thôi nước đến đâu nhảy nhảy đến đó em em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào thông minh vui tính sàm sàm một xíu uống bia được càng tốt ủa là sàm sàm chút xíu là sao sàm sàm mà vui vẻ đấy à sàm sàm như nãy giờ vậy đó hả <laughs> nè mà cô này cũng có thích hút thuốc mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa bỏ thuốc bớt đi hại sức khỏe được không dạ cũng đang cố gắng chị cái điều gì em không thích ở người phụ nữ nói nhiều em không nói, nói nhiều lắm anh ơi không phải nói mình nói là mình nói vui vẻ nó thông minh thôi chứ đi làm về để kể cái này cái nọ cái lọ cái chai nói trời chăng mây gió nói cho xuyến cái miệng là không được khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào đấy chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều rồi nhiều chuyện tách việc lắm không nói nhiều sao xàm xàm nãy mới nói thích người xàm xàm <laughs> cái kiểu là xàm xàm mà nói kể mà mình không muốn nghe đấy tôi thấy ông mới là xàm á nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á ông hỏi vợ rồi ông nghiêm túc lại chút xíu chứ ông nói chuyện tình cảm không cà rỡn cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông nghiêm túc mình lớn người ta tới năm sáu tuổi lớn mình phải chững chạc đồng ý không dạ, đồng ý không giỡn nữa nha dạ. mình có cần làm dâu gì không em có ai trong đây đâu không, làm, cần dâu. làm dâu rồi làm làm vợ thì được <laughs> cũng xàm nữa được cái này được cái này dễ thương mà nói chung á là mình à, nói chuyện vui nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu ha dạ. cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha qua tôi xem mặt để coi làm sao Chào anh à, Chào em Dễ thương quá Bây giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí <laughs> Không, đôi khi con người chứng mà mình chinh phục được Thì cũng giỏi đấy yeah. Dạ. nó tốt đấy bạn đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì trơn á anh nói thế thôi anh nói cho vui rồi nói riết là nó quen đó yeah. Dạ. nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu yeah. Dạ. anh anh gửi cho bạn ấy giúp em nha nói bạn ấy gửi liền tại chỗ mở cái hộp nhỏ trước nha hộp lớn mở sau hộp lớn của anh cảm ơn em hộp lớn bự hơn hộp nhỏ hộp bê lớn của anh ha dạ. à, để hỏi cho mình thấy quà mừng quá em không thích người đàn ông như thế nào ờ, em không thích uh, có tính đàn bà uh, hay tính toán mẫu người lý tưởng của em là ba em bạn ấy chỉ cần đạt 7 trên 10 thì nghĩ là ok ba em thế nào em có nói thể nói ờ, sơ sơ về ba em không thuốc biết rượu bia nhưng không uống nhiều trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả ra một tí đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con không bao giờ đi một mình không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình ví dụ như uh, mua tivi tủ lạnh nói chung là tất cả trang bị cho nhà uh, đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng nói chung là một người đàn ông của gia đình quá lý tưởng dạ để xem anh này anh được mấy phần trăm cô gái ấy như vậy em cảm giác xem em có bao nhiêu phần trăm đáp ứng được ít nhất là trên 60 dạ. phần trăm rất tự, tin. tin nữa Bây mở giờ... qua kia mở qua hộp hộp nhỏ nha anh hộp nhỏ nha hộp lớn của anh mà mở nhẹ nhàng xé dữ gì anh ơi nó có câu hỏi đó anh mình trả lời đi anh hả à. đọc lớn lên em để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông hãy là một hành động thể hiện điều đó vụ này tôi quen lắm cho mọi người thấy để chị qua chị kiểm tra đứng lên vụ này ờ, kiểm tra đi thiên mạnh Nói mẽ làm đấy đi em chơi thể thao mà được khí thế cũng khí thế đấy mở tiếp đi coi cái gì trong đó nữa bạn có tài năng gì? Tài gì? Làm luôn Tài nói xàm Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em Hát hỏi gì không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm Hát, hát lại đi. đi Bây giờ hát được không ạ? Rồi ờ, hát đi Rồi <laughs> tôi về đây tôi ngồi tôi nghe Tình yêu đó riêng cho em Một đời mãi không quên Bài hát tặng em mối tình khát khao được được được rồi hát lấy rồi <laughs> tiếp tục mở nữa tôi cũng hồi hộp theo dõi dù gì nữa đây lấy ra cái gì vậy lại câu hỏi bây giờ mình thương thảo đi anh đọc nữa đây đưa đọc không không được cái này không đọc được xong được Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn Vậy là quà này không phải của tôi Nãy giờ ổng Thú hồn Nãy giờ mừng trong bụng Rồi đó nói sao nói đi Bây giờ anh à, em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh Hả? Mất gì Sao về tay trắng đấy anh <laughs> Anh à, Linh à, hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ em Em muốn vợ lắm chưa muốn lắm vậy anh trong cuộc sống thì đôi khi mình phải gì vận dụng những cái sáng tạo những cái năng động những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả thôi à, vì tình yêu của em vì à, cô gái bên kia anh trao món quà cho em hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến em anh ơi anh mở món quà ra luôn đi anh câu hỏi nữa có quà chưa lại là giấy bọc nãy giờ bị ăn hành nhiều quá này trời mới có chút xíu mà hồi than rồi người ta thấy cái độ kiên nhẫn của anh đấy cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh còn cái hộp quà nhỏ đó là của ờ, anh Nguyên Linh và chị Cát Tường con gà đó là được xếp từ, Lego và đem từ Đan Mạch về còn cái hộp không là của anh cái hộp kia là của chị Cát Tường có quà trống đừng có mở của người ta trong đó có hai con một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Nguyên Linh và chị Cát Tường một món quà dễ thương dành cho ông mai bà mối nha yeah. Dạ. cảm ơn bạn rất là nhiều sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi ừ. à, em là em gái ruột của chị kim anh thì à, em có vài điều nói về chị em chị em rất là độc lập chị à, hay dẫn cả nhà đi du lịch đó. thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không được anh có thích giày không giày thì anh rất thích chị em rất là thích giày chị em chỉ mang sneaker chị em ờ, nói chung là rất là hấp người nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều và chị em hay nói nhiều và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ ngày hôm nay chị gặp như vậy ngày mai chị gặp như vậy thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không nếu mà chia, chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được Chị em, anh có thích một con người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em, cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi Chứ không sống ảo chị em uh, vô công ty này thì rất rất là năng động nên là em cũng hy vọng là anh cũng uh, năng động giống chị em ha năng động thôi chứ tăng động là không được à không chị em năng động thôi cảm ơn uh, bạn rất nhiều thôi ai đi với bạn À, nay em đi với chị gái Dạ em chào anh Quyền anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán dạ. giả, chào em gái Chị thấy là em gái rất là dễ thương Bạn nam thì thấy uh, cũng như anh chị nói là hơi sàm sam Nhưng mà bạn đó được một cái là rất là chăm chỉ Con người rất là thật có sao nói vậy dạ. cũng như anh chị nói là bạn đó à, như không sắp xếp cái vị cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh đó là khuyết điểm của bạn đó rồi cảm ơn cảm ơn cả nhà nha bây giờ kéo màn lên bây giờ gặp nhau để chinh phục để thể hiện chính mình bắt đầu em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn mẹ em nấu ăn ngon lắm nên là phần lại mẹ nấu thôi à. anh thì ờ, có hay nhậu không thường xuyên hay nhậu thì do tiếp khách tiếp đối tác công việc của anh chủ yếu là đối nội đối ngoại là nhiều anh đi làm về mệt mà em đầu anh phải chở đi đi đây đi đó đi chơi tại vì em rất thích đi em không thích ở nhà <laughs> anh sở thích của anh cũng rất thích đi nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì thì sẽ như thế nào Trời. anh nấu dân dậu mà em lo gì <laughs> anh lại nấu đồ nhỏ luôn hả <laughs> anh ờ, thấy em cũng năng động thông minh xinh xắn duyên dáng mênh mang hồn hậu Cảm không biết có ấm áp hay không anh cũng dễ thương nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình hồi nãy à, thấy cái bóng không à nghe nó khác bây giờ gặp cái hình rồi bạn cảm nhận sao được hơn chút chút <laughs> hết thời gian bấm hay không bấm là quyền của các bạn bắt đầu một hai ba hết, thời gian, gian. không ai bấm nút hết trơn vậy lý do em cần một người uh, che chở em nhiều hơn chịu đi chơi với em nhiều hơn thì bạn trai thôi ờ, nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ cũng là một quan điểm anh có một lời khuyên cho bạn trai mình cũng lớn rồi cần à, đặt câu chuyện đúng nơi đúng chỗ gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax cũng ờ, chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình cảm ơn hai bạn cảm ơn hai bạn